sơn ui sơn ui sơn sơn sơn rồi các bạn sơn sơn băng băng băng băng băng băng băng anh băng anh sơn sao sao sao sao sao rồi rồi các bạn sao sao sao rồi ơi babu sao rồi sao sao sao sao sao sao sao sao sao sahur